Hello, xin chào mọi người. Chữa da của mình chỉ là kiểu đốt laser thôi Nó cũng không phải là một cái phương pháp gì quá là kiểu cao siêu ấy Nhưng mà nó mang lại một cái hiệu quả kiểu rõ rệt với mình rất rất rất rất rất nhiều Chin một cái bệnh viện kiểu như là rất rất rất rất nổi ở bên này kiểu rất rất xịn ấy và bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người đi xem cái quá trình làm da của mình 지금도 메이크업 하는데 보면 이런 데가 휘어서 막 되게 붉은색이고 검은색 그 많이 나요. 오 à... mình ngái ngủ bây không biết nói gì thấy là mềm hơn rất là nhiều tại mình thật sự siêu khô ấy mọi người không biết mình khô nào đâu và hẹn mọi người vào tuần sau chào mọi người <laughs> hôm nay thì đã tròn một tháng kể từ cái buổi đầu tiên mình đến đây làm ra mọi người wow. à, ờ, hôm nay là tròn một tuần à ra không à, một tuần một ngày ừ, kể từ khi mà bắt đầu mình tuần thì mình thấy đúng là nó quá rõ rệt rõ rệt nhất là cái việc là da mình cái lỗ chân lông nó đã nhỏ đi lại rất rất rất rất nhiều không nhầm buổi cuối cùng mình đến viện để chăm sóc quản lý da một lần nữa vậy là sẽ hết liệu trình ba ba ngày đúng nhỉ ba buổi đó bây giờ thì đi ra hello mọi người đây là khuôn mặt của mình khi mà mới ngủ dậy xong rồi tắm rửa các thứ đó mọi người sẽ thấy là tất cả những cái vết thâm mờ của mình nó đã giảm đi rất là rõ nhất là khi mà bây giờ mình zoom hẳn vào như thế này ấy, thì mọi người cũng không thấy những cái kiểu vết sần sùi của mình khi trên da mình nữa thực sự bây giờ mình rất ưng với da này thì mình zoom cho mọi người nhìn hơn nữa nhá đây nó sẽ như thế này không hề hối hận khi mình đã đi làm cái laser này luôn á và mình sẽ để thông tin của cái bệnh viện này ở đây ờ, những bạn nào mà đang ở Hàn Đây là một video khá là có ích để cho mọi người có thể tham khảo Mình xác là phải kết thúc video này tại đây Hãy like